xin chào tất cả các anh em nhé hôm nay uh, trung tâm thiết bị cầu bịp mới nhất Việt Nam sẽ đưa đến cho anh em ờ, một đòn đánh sóc đĩa ờ, mới nhất và hiện đại nhất hiện tại Đấy, tại sao nói là hiện tại hiện đại nhất hiện tại là bởi vì uh, cái đòn này nó đã lược bỏ tất cả những cái cái, cái nhược điểm của những cái đòn mà, mà cổ ngày xưa rồi Đấy, thì là trước khi đi vào thử cho anh em và giới thiệu video là tôi chia sẻ cùng anh em vài lời đấy là tất cả những cái đòn đánh ờ, sóc đĩa hiện tại mà mà, mà và từ hiện tại và trở về trước ấy nó đối với bây giờ nhiều đối tượng người ta biết quá rồi nhiều đối tượng người ta mua quá rồi và cộng thêm nó để dây dợ rồi lòng ngoằng rồi bệ biết rồi nhiều những cái vấn đề dẫn đến là những anh em nào mà đã chót thua tha là không gỡ nổi những gì mình đã mất thì là thế hôm nay tôi sẽ đưa về được cái đòn này tôi anh em tôi vừa nhận được ở Macau về cái đòn này thì nó có cái độ tin cậy là chính xác tuyệt đối chính xác cao Đấy. thì là sẽ giúp anh em những người nào mà đã từng là chót rồi rơi vào chỗ nợ nần rồi thua ra thì sẽ gỡ lại những gì mình mất thôi Đấy là tôi cũng là chia sẻ thật, thật, thật sự với anh em là như thế Đấy, cái đòn này thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về em nó Đấy là nó chỉ bao gồm như thế này thôi Đấy, à, bao gồm một cái uh, cục pin này một cái máy nhỏ như kiểu một cái bật lửa một cục pin này đây và cái cái bộ mạch bộ men mạch là để cảm biến là chắn hay lẻ đây thì là anh em đi chơi cục pin này thì anh em tháo ra nắp vào thì mua một đôi pin tép túi vì mỗi cục pin này nó chơi cả vài ngày đấy anh em ạ ở chỗ này nó công tắc này công tắc nó ờ, bật tắt này đấy, khi bật lên mà đèn nó nháy sáng sáng như này là máy nó hoạt động bình thường anh em ạ đấy bây giờ tôi sẽ lắp vào tôi sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ test thử cho anh em xem ờ, vài quả đấy và nguyên lý hoạt động của nó máy này này là anh em phải đưa bộ quân vào và không phải là bộ quân sắt cắt sẵn như thế này đâu bộ quân thì mới tinh bao thuốc thì cắt cả bao thuốc chỗ nào cũng được cái bộ bài rồi ờ, chắn rồi đóm thậm chí những thanh đóm như này luôn rồi bao thuốc thăng long villa rồi ờ, ngựa rồi manoro đấy, loại gì anh em cũng làm được miễn là quân sóc đĩa làm hết đấy. thì nguyên lý hoạt động của nó đơn giản thôi anh em ạ chỉ là cứ thấy máy dùng một nhịp ấy, là mình đánh bốn trắng rung ba nhịp à, rung à, hai nhịp là đánh ba trắng rung ba nhịp đánh sấp đôi rung ờ, bốn nhịp đánh ba đen và rung năm nhịp là đánh ờ, bốn đen Đấy, rất đơn giản và cái máy này nó hay chỗ là, là, là những quả nào ấy ví dụ như quân nó trồng lên khoảng ba bốn con như thế này Đấy, thì máy nó không báo được ấy, thì nó máy sẽ rung liên tục Đấy. và mình biết tiếng đấy là máy nó không không không, không bắt được được được cái quân này ấy. thì là, là là mình cũng đánh thôi Đấy, thì là bây giờ nhé là ờ, tôi ờ, sẽ test thử với anh em để đảm bảo là anh em chỉ việc đưa một bộ quân như một bộ quân vào thôi Đấy, một bộ quân là một bộ quân mới tinh chưa ờ, gọi là bóc tem bóc mát gì cả còn đây là tôi cắt sẵn cho anh em rồi một bộ quân còn bát đĩa rồi mọi thứ còn của hết và thứ hai là mình sóc cái cũng được mà mình không cần sóc cái được mình đứng mình thả tiền thôi như thế cho nó xanh chín quân thì đảm bảo là lam châm không hít bóc ra trắng tinh 100% trăm cái máy này thì là anh em thường là có anh em thì bỏ vào trong túi áo ngực Đấy, anh em thì bỏ trong túi áo ngực không thì là bỏ trong túi quần rồi bỏ trong tất nói chung là chỗ nào cũng được trong cơ thể người mình Đấy, và mình có thể là đứng cách xa đâu khoảng 10 à, mét đổ lại thôi tối đa 10 mét thôi Đấy, thì bây giờ tôi sẽ là thử luôn trước cho anh em xem để anh em xem cái độ chuẩn xác nó như nào em nhé Đấy. Đây, tôi trước tiên tôi bỏ tạm trước trước trước trước trước trước, trước ờ, cái cái uh, ngực của mình Đấy, bây giờ tôi, sẽ sóc thử để anh em xem mấy quả xem nó, nó như thế nào Đấy, cứ thấy máy dùng ờ, một nhịp là bốn trắng hai nhịp là ba trắng ba nhịp sấp đôi bốn nhịp là ba đen và năm nhịp là bốn đen Đấy, còn phát nào máy nó cứ rung liên tục thì là mình không đánh thì biết phát đấy là nó trồng quân nên là máy không báo được đấy. để tôi sẽ sắp sắp thử anh em trong vạch thôi một nhịp này hai nhịp này ba nhịp đây còn này máy ờ, rung cho tôi được ba nhịp sắp đôi anh em ạ đây anh em xem chưa đấy, sấp đôi tôi đếm luôn nhịp cho anh em xem một nhịp à? máy rung một nhịp à? quả này là alo à, một hai ba bốn năm nhịp năm nhịp quả này là bốn trắng à đúng không ok một nhịp hai nhịp ba nhịp rồi máy rung sấp đôi này đấy anh em xem độ chính xác của nó mình đánh đồ cờ bạc ấy. mình quan trọng nhất là phải là độ tin cậy và chính xác cao đấy cũng đánh mẹ mày mất tiền mua đồ vào cũng đánh cùng mẹ mình để thua ngược lại chúng nó thì mệt lắm mẹ ngày xưa tôi nhớ tôi chơi quân cảm ứng mà mẹ mày tôi chết đến đến thợ còn thua ngược lại quân cảm ứng một nhịp hai nhịp ba nhịp rồi ok tiếng này máy lại báo gấp đôi rồi ok nghe mẹ quân cảm ứng nó còn tùy thuộc vào những ông nào không biết chơi chết dở mẹ thứ nhất là độ xa gần quân khỏe quân yếu rồi mẹ nhiều cái lắm bát dày bát mỏng nhiều ông đi mua cảm ứng mà không biết là chết những cái đoạn này thì nó loại bỏ hết những cái những cái nhược điểm này đấy tôi sẽ đứng xa ra luôn đây, ngồi cách xa quả này máy báo một nhịp hai nhịp ba nhịp bốn gì? à ba đen ok ok anh em ba đen này. đấy. đấy xa gần máy đều báo hết ôi con này mày nháy loạn rồi nháy loạn con này mình không đánh không đánh không đánh một nhịp hai nhịp quả này thì chắc chắn ba trắng rồi máy mà dung hai nhịp thì ba trắng ok anh em đấy anh em xem xem là đấy, độ chuẩn xác nó rất là cao thì tôi, tôi sắp khuyến mại thêm vài phát nữa để anh em xem cái, cái đòn này là nó, nó chuẩn xác như nào một nhịp hai nhịp đây hai nhịp ba trắng rồi tôi đẩy cái máy đó cho anh em xem cái, cái nhí nhịp nhảy của nó này ba trắng ok anh em một nhịp đây hai nhịp nháy ba nhịp nháy quả này sấp đôi ok đấy ở đây anh em nào mà đã chót thua tha mà muốn gọi là lấy lại những gì mình đã mất đấy rồi ờ, anh em là lâm vào cảnh lợn lần thì là có thể là gọi điện thoại đến hai số điện thoại của anh em chúng tôi 0945 34 9999 0965 435 9999 đấy là tư vấn cho anh em là 24 trên 24 Đấy, tôi rất là hiểu những anh em nào mà đã chót rồi nó bay nợ đã chót thua ta rất là khổ Đấy, rơi vào cảnh nợ lần ờ, khổ lắm nên những cái đòn này nó nó nó mới về là thứ nhất thứ hai nó loại bỏ tất cả những cái nhược điểm ví dụ như dây dợ lòng hoàng rồi không phải cầm cái không phải lướt được không phải đặt bệ không phải sạc gì cả đấy là anh em ờ, gọi điện đến cho anh em tôi sẽ tư vấn và anh em nào mà ở xa thì có thể là là, là mình sẽ bên mình sẽ gửi hàng Đấy, và đảm bảo uy tín anh em nhìn những cái số điện thoại của bọn tôi thì không phải số khuyến mại nên là anh em tin tưởng là không bao giờ thuê bao đấy còn những anh em nào mà ở ở gần Hà Nội mà chưa tin tưởng hay là ở quanh miền Bắc mà chưa tin tưởng em có thể trực tiếp đến ngã tư sở đấy địa chỉ của chúng tôi là 129 Nguyễn Trãi đấy thì anh em sẽ đến xem và mang bát đĩa của mình và nam châm đến thử đảm bảo anh em nếu mà bọn tôi mà bán đồ không chuẩn thì không mất thời gian để mà tiếp anh em thì tôi phải tự tin là đồ bên tôi rất là chuẩn anh em mang đến là sẽ ưng và sẽ gọi là, là, là, là sẽ gỡ lại những gì mình đã mất chào tất cả anh em đã đến với lại ờ, kênh ờ, cờ bạc bịp của dũng bịp nhá hôm nay tôi có một cái sản phẩm mới ờ, liên quan đến bộ môn đánh bài lá tôi muốn hướng dẫn cho anh em để anh em biết để chơi sử dụng áp dụng trong những cái bộ môn đánh bài lá là một này với liêng phỏm xâm lốc thì hôm nay có ông ông bạn ông đặt nhiều quá là ông đang đi giao cho ống nhưng mà ống bảo chờ một chút để ông ống bảo chờ một chút để ông ra ông lấy đấy thì tôi sẽ tiện thể đang thời gian chờ cái ông khách ông ra ông lấy thì tôi sẽ vào tôi hướng dẫn cho anh em cách để sử dụng nó như nào để hiệu quả trong bộ môn đánh bài lá liêng vỏ ba cây sâm lốc chờ ông bảo chờ một lúc nữa Vâng, chào tất cả các anh em nhá Thì uh, cái sản phẩm mà tôi uh, giới thiệu cho anh em chuẩn bị Anh em nhìn đây thì nó cũng không phải là cái sản phẩm uh, mới quá Nhưng hiện tại thì theo như tôi ấy, Một người đã từng bán đồ cờ bạc rất là lâu năm Thì tôi uh, khẳng định với anh em Nó là một cái món đồ rất là hiệu quả Để uh, anh em chơi trong cái bộ môn đánh uh, Thứ nhất là liêng này Phỏm này, ba cây này uh, Xâm lốc, đấy thì bây giờ trước mặt anh em đây là tôi chuẩn bị giao cho một ông bạn đấy là những cái bộ kính áp tròng để nhìn đánh bài lá nhá đây tôi gọi là kính áp tròng nhìn đánh bài lá ví dụ như anh em đánh bài lá ấy, thì là anh ở đây tôi đã có rất là nhiều loại kính thì là anh em nào quan tâm ấy, thì là gọi số điện thoại của tôi là 09 3482 8888 hoặc là 0972714444 đấy thì bây giờ ờ, trở lại với lại cái món đồ thì bây giờ tôi hướng dẫn ờ, cho anh em ờ, để anh em biết cách sử dụng nó như thế nào đây em mới cho sát cái camera và để anh anh này anh nhận đây trên tay tôi là một cục hộp kính hộp da này lên kính hộp da này. đấy và đây nó là kính uh, hộp gỗ này đây là kính hộp gỗ này anh em thấy chưa của mỹ này và đây là kính hộp nhôm này đấy anh em chơi bất kỳ một cái môn gì liên quan đến uh, bài lá bịp ấy thì anh em đeo kính này vào và đi kèm với nó nhá anh em lưu ý đi kèm với nó là một bộ bài mới tinh chưa hề bóc tem bóc mát nhưng mà phải là bài đi theo nhé các bạn nhá phải là bài đi theo chứ không phải là bài không phải là bài bài uh, bình thường là chơi được đâu mà phải bộ bài đi theo mà giống hoàn toàn như là một bộ bài mới kinh anh như anh em mua ngoài chợ và những anh em là chơi mua một dây dây 10 bộ thì nó vẫn đóng theo một dây hai bộ một và ở địa phương anh em chơi cái loại bài nào ấy thì là bọn tôi đều có loại bài như thế giống hệt như vậy để anh em về anh em chơi ví dụ như bây giờ anh em luồn bài nó khó thì em anh em thực ra bộ bài này nó rất rẻ thôi nó đắt hơn bộ bài ở ngoài quán ờ, nói chung là vài chục thôi đấy nên anh em có thể mua năm 10 bộ anh em bất ở cái quán tạp hóa nào ấy mà ở gần chỗ mình chơi ấy <clears throat> đấy là đến lúc mà bảo ra là mua rồi bảo nó đưa đúng bộ bài của mình thôi thằng nào chả chơi đúng không thì bây giờ sơ trở lại với lại cái cái kính này đây kính nhá cái kính thì anh em chơi này ví dụ như bây giờ anh em chơi liêng nhá đấy anh em đeo cái kính này vào nhá đây cái kính này nó thì thật sự mà nói thì nó rất là mỏng thôi cái kính này nó mỏng dính nha anh em đeo vào mắt đấy khi mà đeo vào mắt đấy anh em nhìn vào gương ấy giống hệt như mắt bình thường luôn không có một cái điểm gì gọi là khác với lại ờ, mắt bình mắt ờ, bình thường nhá giống hệt như thế thế và khi anh em nhìn vào bộ bài ấy, thì là đằng sau lưng con bài ấy, nó sẽ hiển thị ra cho anh em là con mấy con mấy và rocker big test nhá bây giờ tôi sẽ lấy ra cho anh em xem cái kính này nói thì nó cũ thì nó không phải là cũ nhưng thực ra nó rất là hiệu quả thứ nhất là cái kính mà mình đeo ấy thì là không ai mò móc tay vào mắt của mình ấy mà để để để để để lấy cái kính ra được đấy và thứ hai ấy là cái bộ bộ bài nó thì là xanh chín hoàn toàn luôn bộ bài nó không có một cái gì khác bộ bài ngoài quán bình thường cả các bạn ạ <coughs> giống hoàn toàn bộ bài ở, ở ngoài quán nó không khác gì cả nên là chơi xong nó mang tiền về nhà cũng thoải mái các bạn ơi anh em nào mua hàng của tôi ấy, thì là alo trực tiếp cho tôi nhá hai số điện thoại nhá và anh em ở xa tôi gửi bưu điện nhá nhận được hàng anh em thanh toán tiền cho tôi nhá còn không thì đến ờ, tại nhà tôi ở hà nội nhé. còn nếu mà ở gần miền bắc này tôi gửi xe cho bây giờ tôi lấy kính ra cho anh em xem này cho xác cái máy quay vào khỏi nó không nghe tiếng đâu em ơi bây giờ tôi tôi tôi tôi lấy cái cái cái cái kính ra cho anh em xem nhá đánh cái này thì nói chung là đánh liêng thì biết nó bao nhiêu lá mà mà mà tố thôi còn đánh ba cây thì thì thì ví dụ như bây giờ đánh ba cây nó cũng rất là hay ví dụ bây giờ người ta chia hết rồi đến lượt mình là còn hai con chuẩn bị đến ba con mình biết trên tay nó cầm con gì rồi đúng không biết trên tay nó cầm con gì rồi mình bảo bây giờ ông dừng lại đã để cho tôi khoan để tôi tôi tôi tôi đánh à, tôi chưa tôi có hai lá thôi để tôi đánh ông chưa chưa chia để tôi tôi tôi tôi đánh ván này nhiều hay ít đấy còn ba cây với à, còn liêng với à, sâm thì ví dụ sâm thì mình biết nó có nhiều hai mà chạy lá với nhiều áp mà chạy lá thôi còn uh, liêng thì không phải nói rồi liêng thì nhìn rõ bài rồi đúng không bác bộ bộ xanh bộ này cái cái ni lông thì khó bắt quá em đứng em kê kê tay vào cái chỗ này quay nó dễ hơn đấy kê kê tay vào đấy dễ hơn đây tôi bóc bộ bài cho các bạn xem nhé kính ấy anh em nào ấy mà không đeo được cái kính ờ, có nghĩa là không muốn không muốn đeo kính ờ, kính ờ, trực tiếp vào mắt này này anh em nhé thì các bạn có thể đeo trực tiếp cái kính gọng ngoài cũng được đấy kính gọng ngoài tôi cũng có nhé kính gọng ngoài có nhiều loại kính gọng ngoài nhé các bạn nhé đấy bây giờ bây giờ tôi sẽ lấy cái kính mà tôi tôi tôi tôi tôi lấy cái kính ra là tôi tôi uh, ờ, nắp vào cái mắt camera ờ, xong là tôi cho anh em nhìn thực tiễn qua cái kính nhìn nó như thế nào nhá nói vậy chứ nó chả đáng bao nhiêu cả các bạn cứ sắm một bộ đúng không sắm một bộ ông là thổ Để nó chả đáng bao nhiêu biết đâu có cuộc chơi nào là mình chơi thôi chơi liêng như niếc thôi gỡ cái vài triệu thời buổi kinh tế khó khăn còn anh em mua đồ của tôi thì cứ yên tâm 100% độ uy tín nhá Tôi không giàu nghèo gì vài triệu đi lừa anh em đâu Đảm bảo một câu chân tình luôn đây bây giờ tôi nắp qua qua cái camera của điện thoại này cho các bạn xem này đây nhá bộ bộ bài bình thường này đây các bạn nhìn thấy chưa em quay vào cái điện thoại này con 7 này con 6 này thấy chưa con 5 này con 4 này đấy nó hiện hết đằng sau này đấy các bạn ơi con 3 này con 2 này đấy các bạn thấy chưa đây còn khi tôi bỏ kính ra như bình thường này đấy cái bỏ kính nó như bình thường đấy đấy bộ bài như bình thường đấy các bạn thấy không mà cái kính này các bạn ờ, các bạn thừa biết là cái kính nó mỏng dính như này này em quay xa xa này đấy cái kính nó mỏng dính như này này đeo vừa còn bằng con người mắt của mình luôn không ai phát hiện được luôn là mình đeo kính hay không đeo kính nhá rồi quay xa ra đi ngày xưa ấy thì là cái kính ấy là nó cũng giống như kiểu iPhone 3, ờ, iPhone 4, iPhone 5 thôi Ngày xưa thì ờ, kính mới đầu ra ấy thì thực ra là đeo nó hay bị mỏi mắt nhưng mà dần dần cái nhà nhà thiết kế người ta cũng khắc phục được rồi hết được những cái nhược điểm đấy rồi là bây giờ người ta như tôi không không biết các bạn như thế nào như tôi thì tôi đeo vải cỡ độ khoảng à, cả ngày tôi không bỏ ra vẫn bình thường không mỏi mắt hay không cộm mắt gì cả đấy còn anh em nào mà mua hàng của mình ấy thì là liên hệ trực tiếp hai số điện thoại đây em quay hai số điện thoại cho anh cái <coughs> đấy tôi gửi hàng trực tiếp nhá anh em cứ yên tâm 100% là nói câu để anh em hiểu là không giàu nghèo gì mấy triệu bạc nên là anh em cứ yên tâm là tôi gửi hàng chuẩn cho anh em không phải lăn tăn cái gì cả tôi tên là dũng nhá số điện thoại của tôi đây anh em cần thì cứ alo cho tôi kính loại nào cũng có nhá dao động từ một hai triệu thôi không giờ không nhiều gì cả nên anh em nào mà đám cưới đám xin mà thủ một bộ trong ờ, trong người để chơi thì nói chung là tôi cảm giác rất hay đấy ông anh này ông là người nước ngoài ông mua phát ba bốn bộ loại nào ông mua tiện thể tôi đang chờ ông để ông ờ, ông ra ông uh, lấy hàng thì tôi review cho anh em này xem nhá anh em nào xem kênh của tôi ấy nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh cho tôi nhá comment like và đăng ký giúp tôi nhá chào tất cả anh em nhá chào toàn thể anh em thân mến nhá hôm nay uh, có một công nghệ sóc đĩa mới về là mình cũng uh, tiện thể quay video cho anh em để anh em được biết luôn thì uh, hôm nay mình giới thiệu với anh em uh, một sản phẩm mới nó liên quan đến uh, mảng sóc đĩa bịp thì cái sản phẩm của bên mình hôm nay uh, xin giới thiệu cho anh em ấy đó là chiếc máy uh, cảm nhận hay là máy cảm ứng không dây máy cảm nhận máy cảm ứng không dây đời mới thiết kế nhỏ gọn để không phải bấm rung rồi uh, bắt được xa thì nào hôm nay mình sẽ test luôn cho anh em để anh em được chiêm ngưỡng cái cái cái sản phẩm mới của bên mình vừa nhập về thì giới thiệu qua anh em luôn đó là chiếc máy này đánh thì rất là ổn định loại bỏ hết những cái khả năng nhược điểm của những cái máy đời cũ như là chẳng hạn như là phải bấm rung này rồi như là phải uh, uh, lỉnh kỉnh đeo trong người quấn băng dính nọ kia thì đây chiếc máy thì anh em nhìn thấy tôi đang so sánh giữa chiếc máy với cái bật lửa nó không hơn nhau là mấy rất nhỏ gọn thì đợt trước tôi có về một cái sản phẩm ờ, đời đầu của nó thì cũng đánh rất là ổn định được anh em rất là ưa chuộng đấy thì là hôm nay về cái ờ, sản phẩm tiếp theo của nó nó cải biên hơn nhiều thứ ờ, bắt được xa hơn khoảng 2 ờ, mét đến 2 mét rưỡi đổ lại để anh em không ngồi được gần thì anh em có thể ngồi ngọn xa và đứng để đánh Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử qua cho anh em trước tiên là tôi sẽ cắt cho anh em một bộ quân bài mà tôi đã đã, đã đưa vị vào về cảm ứng vào thì là tôi nói với anh em là để anh em biết đó là cái máy này thì là chỉ một cái máy như thế này để trong người và một ờ, và một cái ờ, bộ quân mình đưa vào thì như anh em đã biết thì quân thì có thể là mình đưa tất cả các loại vị như đây tôi đã làm này quân đóm là quân tú rồi chắn rồi vina rồi các loại bao thuốc thì cái đấy là do anh em yêu cầu mình muốn làm một chất liệu gì thì là yêu cầu bên mình làm chất liệu đấy thì bây giờ tôi sẽ cắt uh, trực tiếp một một một uh, lá bài ra để thử anh em lá bài này tôi đã làm một con bún tép Đấy, để hướng dẫn cho anh em cách chơi để làm sao mà nó được uh, xanh chín nhất và nó được uh, hiệu quả cao nhất thì tại bây giờ đang vội nên có khi tôi chỉ cắt vuông cho anh em thôi để thử cho anh em cho nó nhanh nó cắt tròn nó mất công Đấy, sản phẩm này này thì mới về nên tôi hoàn toàn độc quyền luôn đánh rất là nhanh thì trong vòng khoảng từ 1 đến 5 giây là anh em có thể là đã đánh được rồi có thể là biết về chẵn về nẻ mà được cái là cái này rất hay nó có thể là nó báo cả vị được cho anh em để anh em biết là nó về vị gì vị gì nữa ba trắng ba đen sắp đôi tứ tự đen tứ tử trắng thì hoàn toàn mới nói chung là cũng lột bỏ rất nhiều cái nhược điểm của những cái đòn cũ những anh em nào mà đã chót thua tha thì liên hệ với hai số điện thoại của tôi để được tư vấn sớm nhất để được có được những cái đồ mới sớm nhất để gỡ lại những gì mình đã mất tôi thì ở ờ, có hai cơ sở một là ở ờ, bến xe miền đông hai là ở bến xe giáp bát anh em nào gần thì cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và sẽ đến nhà tôi thử đồ chuẩn thì em lấy mang về còn không chuẩn thì thôi nhưng mà đôi khi là đã mời anh em đến nhà thì chắc chắn là đồ chuẩn chứ ai mất công luôn mời anh em đến nhà đấy thì là tôi nói lại một chút nhé đây là chiếc máy này đây bát đĩa này thì anh em yên tâm là hoàn toàn xanh chín rồi vì là anh em có thể đến nhà tôi thử đồ ấy thì là anh em có thể là mang bát đĩa nhà anh em đến không nhất thiết có thể là mang bát đĩa nhà tôi thì bát đĩa nào cũng được chỉ duy nhất một cái máy như này để trong người và một bộ quân vị anh em đưa vào quân vị hoàn toàn mới tinh không hề bóc tem bóc mát chưa bóc tem bóc mát gì cả nói chung là đòn này tới bây giờ theo như tôi nghĩ là rất là hiệu quả trong tất cả các tình huống Đấy, bên trong nó có một cái bộ bên mạch và chỉ muốn đây tôi lắp một cục pin con thỏ vào thôi là máy hoạt động rất là bình thường độ hiệu quả và chuẩn xác cao tất nhiên nó không được 10 quả chuẩn là 10 nhưng ít nhất 10 quả phải được 8 quả hoặc là ít nhất phải 10 quả được 9 quả hoặc 8 quả gì đấy còn những tiếng mà đến bắt hình ấy, chồng quân còn đang móng là nói gì là những cái đồ này quân cam chồng như đây anh em nhìn thấy tôi bật cái máy lên này tại máy nó máy nó màu đỏ nó rất nháy tức là nó đã nó đã bắt được với bộ quân mà tôi đưa vào đây tất nhiên bộ quân này thì trắng tinh bóc ra không tan gì cả nói chung vẫn có cái chất cảm ứng nhưng mà nói để anh em biết nó là rất là bóc ra gần như là nó nó không không không nhìn thấy gì nó quái lắm thợ thuyền thì cũng không thể biết được là bởi vì quân giờ quân anh em người ta làm quân cảm ứng này rất là là, là chuẩn làm không để tí tăng tích gì cả và chỉ có những cái đồ trong chuyên ngành mới thử thôi nhưng gần như cái đấy thì cũng không thể anh em có được mà để mà thử được đấy tôi đang máy bật cái máy nó đang đây mã hiệu của nó là S304 anh em nhé và nó đang ờ, đang bắt được với bộ quân thì nó đang nhấp nháy đây cái này thì anh em có thể bỏ tùy chỗ trong con người à, trên người của anh em ví dụ như là để ờ, túi quần túi áo hoặc là hoặc là ờ, để chỗ nào anh cảm thích nhưng bản thân như tôi thì tôi cứ để cái này trước quần dịp này vì là chỗ đấy là khu vực nhạy cảm này nó không động không sờ gì vào đấy đấy là mình để mình yên tâm hơn tạm thời tôi sẽ để trước vào, quần của tôi của tôi để anh em xem cái độ chuẩn xác của nó cái này mặt cái mặt màu màu màu đèn mình có thể úp vào trong không ai phát hiện được mình để trong đây thì có vẻ nó kín hơn vì để, để ở chân tay nhiều khi các ông cứ đập vào chân tay để phát hiện ra đấy thì là để ở trong này thì nó sẽ sẽ thứ nhất là cái độ bắt chuẩn xác của nó cao thứ hai nữa là là nó kín đôi khi chẳng ai tự nhiên vỗ vào chim không làm gì cả đào bố nó lên ngay đấy Đấy, nói với anh em là tất cả các môn loại quân là mình làm hết bây giờ tôi test thử qua cho anh em là độ chuẩn xác của nó đấy, anh em không phải lăn tăn gì đây nền của tôi là nền gỗ rồi đấy, nền gỗ rồi còn uh, bát đĩa thì anh em đảm bảo là bát đĩa xanh chín vì là anh em đến nhà tôi thử anh em có quyền mang bát đĩa hoặc ra chợ mua một cái bát đĩa đến nhà tôi thử được đây tôi test qua anh em vài tiếng anh em biết nhé anh em nhớ nhá cái cái cái cái máy này là nhịp rung của nó rất đơn giản anh em nhé nhịp rung của nó là tứ tử thì nó im nó không rung anh em nhé hai thứ tử in cũng dung này dung chậm ba đen này dung nhanh là ba trắng này mà dung đều là sấp đôi này đấy dung nhanh ba trắng dung chậm ba đen dung đều sấp đôi còn hai thứ tử là in không dung anh anh em nhé thứ tử đen thứ tử trắng là không dung nhá đấy vì là tôi uh, vừa liên hệ để chỉnh chế độ này cho nó dễ đôi khi đến nhịp nó không hay còn đến chế độ mình chỉ cần sắp xong bỏ xuống một hai giây là mình biết cái cái cái cái cái cái, cái nhịp dung nhanh dung rung chậm rồi Đấy, ok bây giờ tôi sắp thử nha vài tiếng bạc xem như nào tiếng này máy báo nhanh à máy báo nhanh máy báo nhanh quả này ba trắng rồi anh em thấy chưa thì nó chỉ là rung nhanh rung chậm thôi chứ nó không như cái chế độ đấy như trước nữa tôi không để cái chế độ đấy thì đôi khi nó hay bị ấy nó hay bị ờ, bị hay bị nhiều khi anh em chơi mãi rồi đếm tiền nó kia quên mất là nó đang đang đang rung mấy nhịp mấy nhịp quên mất cái này thì rung nhanh quả này rung nhanh tiếp ba trắng tiếp này anh em thấy chưa dùng đều một hai một hai một hai một hai một hai một hai sắp đôi rồi ok đánh rất ok luôn vì nó nó vẫn có khoảng sai nhưng mà nãy giờ chưa thấy khoảng sai nào cả máy lại nhấp nhanh nhấp nhanh nhấp nhanh ba trắng rồi anh em ơi ba trắng ba trắng đấy anh em nào đến uh, mua hàng cứ thử trực tiếp cho mình luôn cứ mang bát đĩa nhà anh em mình đến mà thử chứ không phải lăn tăn gì cả vì là tôi ờ, tôi cũng rất là thoải mái trong vấn đề anh em đến thử hàng quả này máy báo rung chậm rồi rung chậm rung chậm ba đen chắc anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn để tôi xem lên cái tiếng tứ tử là anh em sẽ biết ngay là độ chuẩn xác của cái máy này vì những hàng này là hàng độc quyền nên là anh em cứ đến ờ, để thử trực tiếp thôi thì tôi rất thoải mái anh cứ đến thử thoải mái không sao cả hai số điện thoại của tôi là 0965 này 435 999 và 0945 34 9999 của này dung đều 1212 sắp đôi ok anh em Đấy. rất là đơn giản đây anh em xem cái máy này tôi tôi lập cái ra cho anh em xem này đây tôi để là cho anh em xem máy vẫn đang cảm nhận này. đấy rất dễ không có gì cả nói chung là thoải mái không sao cả nó rung lên anh em để như này không có không không không có cảm giác là nó ấy đâu bởi vì tôi đã đã bảo cho đầu bên kia là người ta làm rung nhỏ để nhất để mình mình chỉ cảm nhận thôi chứ không để người ngoài người ta nghe nó cứ ì ì là mệt lắm và này rung nhanh ba trắng rồi ok anh em đấy tôi thử cho em chuẩn xác trăm trăm luôn không phải lăn tăn gì cả đấy đang rung anh em nhìn thấy chưa đấy, máy đang nháy đang báo rung này còn này rung đều sấp đôi này đi mẹ mãi hôm qua cũng ra quả tứ tử nào để anh em được được biết nhỉ mình muốn ra đều tất cả các vị luôn quả này quả này thì máy báo quả này hơi ngợ quả này không chuẩn khả năng là lẻ ba trắng nhưng mà quả này hơi ngợ quả này nhã đến đánh đánh ít tiền lẻ ba trắng nữa còn nó bỏ đấy thấy chưa có tiếng ngợ thì bỏ thì cũng không không thể hiện xác suất không được, được tuyệt đối được mẹ đến con người chẳng tuyệt đối nói gì là đồ đâu quả này máy lại báo đều là máy đều sắp đôi rồi chưa ra tính thứ tử tính thứ tử nào cả nhưng mà tính thứ tử của nó là không dung anh em nhé tính thứ tử không dung quả này là sắp đôi anh em này quả này sắp đôi ok anh em nhé đây này. đấy máy báo dung này tính thứ tử nó im nó không dung thế nào cả đây đấy tính thứ tử nó im nó không dung đây về tiếng tiếng lẻ là bắt đầu nó rung về cái này thì nó quan quan trọng gì cả đấy anh em là, đến à, nhà mình ờ, mình tư vấn cho anh em những cái đòn xúc đĩa là bịp là mới nhất hiện tại bây giờ anh em có thể gọi hai số điện thoại của mình 0965 435 999 hoặc là 0945 34 9999 mình sẽ tư vấn cho anh em những tuyệt chiêu mới nhất hiện tại về bộ môn sóc đĩa bịp để những anh em nào mà đã chót xa bờ sẽ vào bờ sớm nhất nếu mình giúp anh em những đạt những cái thành thành quả cao trong những trận bảng mà để đừng đánh xanh chín xanh chín rất là mệt đấy anh em nào mà thích cái video của mình thì nhớ like kênh mình và chia sẻ và đăng ký kênh của mình để được những cái đồ mới nhất về tư vấn cho anh em để anh em sớm nhất được ờ, vào bờ ok chào tất cả anh em nhé rất vui gặp lại anh em hôm nay tôi trở lại và sẽ mang lại cho anh em ờ, một đòn ờ, đánh sóc đĩa mới nhất hiện tại và mới nhất là như thế nào có nghĩa là nó lột bỏ tất cả những cái mà nhược điểm của những cái đòn cũ ngày xưa gọn nhẹ báo chuẩn không tăng tích để anh em đỡ mất thời gian và đỡ phải um, tò mò tôi sẽ nói luôn với anh em hôm nay tôi đưa về một chiếc điện thoại Đấy, chiếc điện thoại quét mã ir Đấy. ir là gì quét mã như kiểu đây mã vạch này đây là quét mã ir Đấy, nguyên lý hoạt động của ờ, em điện thoại này rất đơn giản thôi mình ờ, chỉ việc để điện thoại trong túi quần của mình túi áo và đưa một bộ vị một bộ vị thì chắc anh em biết là tất cả trong một bao thuốc này bộ bài này Đấy, tất cả chắn tú là đều có một cái mã gọi là mã IR đấy mã vạch đấy đây đấy. thì là anh em ờ, mua đồ sẽ có một chiếc máy quét điện thoại quét mã IR và một uh, ờ, bộ vị đi kèm tất nhiên là còn phải mới tinh chưa có tem mát và còn nguyên túi lông kèm với nó là rời là một cái mã rời như này mình để rời thôi đấy mình chỉ việc quét cái mã này vì nó cùng khớp với nhau mà đấy, hai mã nó cùng khớp với nhau thì ờ, để để anh em đỡ mất thời gian thì tôi test thử luôn cho anh em xem chiếc máy thì nó đơn giản thôi cứ khi mà mình sóc ấy thì là cứ thấy máy nó không dùng là mình đánh chẵn mà dùng thì mình đánh lẻ thôi tôi là có cắt một bộ vị rời ở đây rồi đảm bảo là bát đĩa hoàn toàn xanh chín anh em chỉ việc đưa mỗi bộ vị vào thôi Đấy, anh em nào không tin tưởng thì có thể đến trực tiếp nhà tôi để thử đồ mang bát mang đĩa mang nam châm đến thử đảm bảo quân cán không dính nam châm luôn không tang trắng tinh Đấy, nếu mà đồ nó không chuẩn thì tôi cũng mất thời gian thử làm gì cho anh em cả cho anh em điều đấy cũng hiểu thì uh, nếu anh em nào tư quan tâm đến đồ của bên tôi ấy, thì có thể gọi trực tiếp điện thoại đến hai số điện thoại của tôi 0945 34 99 99 hoặc 0965 435 999 Đấy. tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 Đấy. giờ thì tôi sẽ sóc thử cho anh em xem xem mức độ tin cậy của đồ nó bao nhiêu tất nhiên thì không cái gì nó tuyệt đối 100% đâu nhưng nó cũng đảm bảo phần thắng dành về em gần như là hoàn hảo ok cứ thế máy không rung là chắn mà rung là lẻ thôi anh em ạ à còn này máy rung rồi máy rung thì con này lẻ rồi ba trắng nhanh em tôi sóc thẳng lên giờ cao cho em xem không có bệnh biết gì cả máy không rung chắn sắp đôi tiếp tục vào đấy máy lại luôn tức là gọi là lẻ ba đen ok đấy tôi sẽ thử cho anh em ờ, vài quả để anh em xem độ chuẩn xác của chiếc máy này thì ờ, đồ này bên tôi đang tạm thời đang độc quyền chưa bên nào có đấy, anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với chúng tôi để tư vấn cho anh em xem những cây đòn nào mà mới nhất dễ đánh nhất và hiệu quả trong chiếu bạc của anh em đấy. cái quan trọng nhất là nó phải là hiệu quả cao đến mức như nào để anh em giành phần thắng và gỡ lại những gì đã mất chào tất cả các anh em nhé hôm nay mình lại đưa đến cho anh em một video mới liên quan đến ờ, dụng cụ đánh sóc đĩa bìm. hôm nay sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến cho anh em ấy đó là chiếc uh, bát tàng hình không tang tại sao gọi là bát tàng hình không tang có nghĩa là bát tàng hình không tang này mình thử qua tất cả các loại từ đèn led cho đến nước đến nửa ngâm nước sôi thoải mái đấy và cái uh, ưu điểm của nó là không phải sạc bằng kim như ngày xưa nữa bây giờ chỉ việc đặt vào cái bệ là mình đã đã đã, đã, đã, đã sạc được rồi thời gian đánh thì khoảng 7 ờ, 8 tiếng rất là lâu Đấy. thì để anh em không mất thời gian thì tôi sẽ test luôn cho anh em xem và hướng dẫn các anh em cách chơi và cách thử em cho anh ờ, mượn cái điện thoại này iPhone thì uh, đây nhá thì trước khi uh, tôi uh, test cho anh em thì tôi đầu tiên tôi sẽ test cho anh em xem là khi soi qua đèn nét nhé Đấy. anh em thấy chưa Đấy, soi qua đèn nét này Đấy, không có dây dợ gì cả sáng bóng trắng tinh Đấy. anh em có thể nhìn thấy Đấy. ông nào chơi cho không soi thoải mái luôn không nhìn gì cả đây đít đây Đấy, ok đập ra rồi không tan tích gì cả nói không tan thì nó cũng hơi là, là, là, là hơi quá nhưng thực ra cái tan của nó này bọn tôi khi mà mà ờ, làm bát đi bọn tôi đã gọi là giấu vào nơi đất kỹ nó chỉ trong cái, một chút nhỏ ở chỗ cái cái cái ờ, vành bát này thôi nó rất nhỏ như hạt đỗ đen đấy. thì bọn tôi đổ keo kết tủa thì khi đập ra nó không vỡ chỗ đấy, đấy. và soi đèn nét vào đây tôi giờ tôi tôi hơi lửa để anh em xem này đấy. thoải mái luôn anh em thấy không cái bát đen xì này đấy Thấy chưa đây tôi bật ga to nhất để cho nó đen xì bát anh em nhìn này bát đen xì này đây giờ tôi ngâm vứt vào nước này anh em nhé đấy thấy chưa thấy chưa rất thoải mái luôn đấy cho mượn giấy ăn đấy. ăn giấy ăn ở kia đấy bây giờ tôi sẽ lau lại đấy. tôi lau qua cho anh em xem rồi tôi thử lại cho anh em xem quả bát này mà đi đánh xong sới thì cả thợ cũng không, không phát hiện được đánh rất là ok luôn vẫn cứ là ok anh em nào thua tha thì ôm quả bát này thì mẹ đánh hai trận thì làng chắc không còn nghìn làm vẫn cứ nét như là bình thường anh em nhìn thấy chưa vẫn cứ nét thấy chưa? bát để tôi không cắt ghép video để luôn làm trực tiếp cho anh em xem luôn không cắt ghép gì cả nước ngâm thoải mái vứt cả một chậu nước luôn lau đi tí à, mai còn bán để nó bẩn quá anh em lại bảo sao bạn bẩn thế đây tôi ờ, cắm sạc cho anh em xem nhé đây ngày xưa để kinh bây giờ cắm sạc này chỉ cần đặt bát lên này đặt bát lên nhìn cái đèn xanh chưa đặt bát lên nháy đỏ À, lật, lật mặt đây đây đây đấy, ok chưa đỏ này là bắt đầu đang vào điện này em thấy đấy, đấy công nghệ bát tăng hình bây giờ nó phát triển mức vượt bậc luôn đây tôi sóc thử tôi quay màn hình cho em xem luôn rồi quả này ba trắng rồi a à, ba đen rồi đấy thấy chưa xong rồi ba trắng rồi đấy ba trắng lúc này là ba đen này em này đây này. Đấy, ba đen này. thấy chưa thấy chưa đấy. đấy tôi không cần cần sóc luôn tôi đặt này anh em đây đấy chưa nhìn chưa đấy không cần sóc nó đặt nhìn nhẹ này như một luôn đấy. công nghệ bát tàng hình bây giờ cực kỳ mới luôn anh em là quan tâm đến ờ, đồ này và muốn ờ, gỡ lại những gì đã mất đã chót thua tha thì gọi điện đến hai số điện thoại của chúng tôi 0945 349999 0965 435 999 tư vấn cho anh em 24 trên 24 luôn đảm bảo tất cả những cái đồ của anh em tôi bán là bảo hành trong vòng một năm đổi trả thoải mái vì bọn tôi làm ít khi lỗi là phải chắc chắn anh em để uy tín nó được cao anh em thử biết giờ đồ cờ bạc thì nó bán rất nhiều nhưng cũng có bên người ta bán rất đàng hoàng có bên bán rất là nó không được đàng hoàng đấy thì tôi đảm bảo là bên tôi cái yên tâm đi cái số điện thoại của anh em tôi rất là uy tín anh em đến thử hàng test hàng thoải mái không ưng anh em về đấy có thế thôi chứ còn ờ, không ai bắt anh em lấy phí viết gì cả thì cũng không giàu nghèo gì mấy cái đồng bạc đấy. muốn ở đây là tôi muốn đưa những cái đồ này lên dành cho những anh em nào mẹ đã thua tha thì mới nghĩ đến bịp chứ còn thực ra mẹ đánh xanh chín một cái thắng thì vì phải đeo thì nên là muốn anh em nào mà thua tha thì gỡ lại cái gì để mình đã mất rất là khổ vì nợ nần trong cờ bạc khổ lắm Đấy, xin chào tất cả anh em hôm nay uh, thiết bị cờ bạc bịp com sẽ đưa đến cho anh em một đòn đánh sóc đĩa rất là an toàn Đấy. đòn này thì cũng đã có một thời gian rồi nhưng uh, theo sự nghiên cứu của mình thì nó rất là an toàn an toàn người đánh thắng là mang được tiền về người gỡ được này là cũng không bị nghi ngờ gì cả Đấy. nó rất là hiệu quả tuy nhiên độ chính xác của nó không được tuyệt đối 100% nhưng mà nó dành cho những chiếu bạc thứ nhất là lớn thứ hai nữa là nhiều quái Đấy, đó là cái đòn uh, nước cảm ứng tĩnh điện Đấy, cái nước cảm ứng tĩnh điện này nó là như thế nào? nó chỉ bao gồm một nọ nước này mình bôi ra đầu ngón tay của mình và mình nếu mà mình đưa được những cái bao thuốc hay là bộ bài hay là quân tú quân đóm này từ nhà mình đi thì mình có thể bôi trước đấy thì hiệu quả cao hơn còn nếu mà bây giờ mình đến chiếu của người ta mình chơi ấy, thì là mình bôi đầu ngón tay của mình và mình chấm vào vị của họ kiểu như mình kiểm tra vị đấy mình xem vị của mình cắt vị đấy mình chấm vào đấy thì là khi mà nó có hai hai hai chế độ đánh một là chế độ đánh à, lẻ và hai là đánh chẵn Đấy, bôi chẵn thì nó bệt chẵn nhiều mà bôi lẻ thì nó sẽ bệt lẻ nhiều Đấy. thì bây giờ không để làm mất thời gian của anh em nữa thì là tôi sẽ test thử luôn cho anh em xem Đấy là xem độ hiệu quả của nó được đến bao nhiêu hiện tại thì <laughs> báo cáo với anh em là tôi đang sử dụng một cái đĩa hết sức là xanh chín cái đĩa trắng tinh để tránh em nghĩ là tôi đặt bệ biết hay nam châm năm chết gì cả ở đây một cái bát ngọc đấy thì tôi sẽ soi flash cho anh em xem bát ngọc đấy, đĩa thì đĩa trắng tinh ok đấy, bây giờ tôi sẽ bôi đây, anh em sẽ nhỏ một, ờ, một chút uh, cái nước tích điện cảm ứng này vào đầu ngón tay đấy, em chấm vào bề mặt quân đấy. anh em đánh chắn sấp đôi thì là anh em sẽ bôi uh, hai mặt uh, trắng một mặt uh, hai mặt trắng hai mặt đỏ đấy, còn nếu mà bôi lẻ thì anh em sẽ bôi ba mặt đỏ một mặt đen và ba mặt đen một mặt đỏ đấy, tùy theo từng loại quân anh em bôi xong thì quân nó rất là bình thường Đấy, thế thôi đây tôi lắc cho anh em xem nó vẫn trơn tru bình thường trầm trộn đấy ok đấy thì là bây giờ tôi sẽ test thử cho em qua xem vài tiếng bạc em xem xem cái độ mà chuẩn xác của nó được tới đâu một quả về sắp đôi anh em ạ hai quả ba quả không cần cân tay máy bát luôn sóc mạnh lên bốn quả năm quả 6 quả đây ok tôi vừa mới sắp được 6 quả sắp đôi này bây giờ tôi sẽ soi đèn flash cho anh em xem cái độ chuẩn xác của nó và tôi sẽ soi để anh em xem cái bát này bát tôi soi flash này trắng tinh không có một cái gì cả ok anh em nhìn chưa đấy trắng tinh nhá ok anh em đấy yeah. bát ngọc mà đấy thì là cái đòn này là nó rất là bền bạc thứ hai là nó dành cho những cái chỗ nào mà mình đánh mà nó khó quá cảm thấy không trôi được đồ thì anh đánh cái đòn này tỷ lệ hơn phần nó cao hoặc là anh em đánh vài tiếng nó rút thôi thì ăn non một tí cũng được không sao cả nhưng mình vẫn ờ, có cái cái cái độ thắng của nó tôi lại sắp tiếp cho anh em xem đấy quả này bắt đầu lại ra nẻ anh em ạ một quả nẻ lại lại về sắp đôi luôn là ba trắng này anh em này Đấy. vẫn nguyên vị bể này, đấy lại về sấp đôi đấy có thế thôi đấy anh em nào mà mua hàng bên mình ấy thì liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại 0945 34 99 99 hoặc 0965 435 999 đấy bên mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 và bên mình sẽ đảm bảo là sẽ tư vấn cho anh em những cái thiết bị nào phù hợp nhất với những sân chơi anh em mình đang chơi cái đồ cờ bạc bịp ấy nó không quan trọng là mới nhất hay là cũ nhất mà nó quan trọng nhất nó phù hợp vào cái chỗ mình chơi có thể chỗ này trong ba trong ba thứ này đây một là đĩa hai là bát ba là quân anh em đưa quân được vào thì em bỏ bát với đĩa đi anh em đưa bát vào bỏ quân với đĩa đĩa đi và anh em đưa đĩa vào thì bỏ bát với quân đi bắt buộc anh em phải đưa được những thứ này vào đấy thì là sẽ chiến thắng hoàn toàn 100% và anh em đừng tin những cái kính áp tròng nhìn xuyên bát nó kia không có nếu mà có những thằng bán nó sẽ rất giàu ok thân chào anh em mong anh em sẽ thành công trong tất cả mọi cuộc chơi của mình hôm nay đưa cho anh em một cái tin vui đây tin vui như nào tin vui là dành cho những cái ông anh ông anh em nào ấy mà chơi chót thua tha trên cái trò trò game điện thoại này sóc đĩa hay bầu cua hay tài xỉu cá ngựa hay là vài tiếng lên nhá thì hôm nay sẽ đưa đến cho anh em một tin cực kỳ mới cực kỳ vui luôn có nghĩa là như nào hôm nay tôi vừa mới liên kết được tất cả các nhà phát hành game trên cả nước đấy là người ta sẽ bán lại cho tôi cái cái um, định luật ra của bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa cá ngựa tiến lên nhá thì là ở đây là anh em là chót thua tha và bây giờ nó có cái nhược điểm của của nó như thế này là anh em muốn chơi thắng là phải mang điện thoại đến để anh em chúng tôi cài hack nhưng mà vấn đề chỗ là bây giờ nhiều chỗ người ta chơi người ta khôn người ta tải trực tiếp trên trên app store về thì anh em không làm gì được nữa và không gỡ được nữa để đáp ứng cái nhu cầu của anh em thì tôi không cần và bây giờ không cần phải hack trên điện thoại nữa tất cả game không phải hack và bây giờ anh em chỉ việc là đến tôi tôi đưa đưa cho anh em một cái cần bản game nào cần bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu nào chỉ cần gọi ở tôi là tôi đã có quy luật cho anh em đánh rồi anh em không cần phải lấy máy của mình mà anh em có thể là đưa cho người ta tự tải trên app store về máy của người ta luôn tải trên tất cả các thể loại này Samsung iPhone hay là Oppo đấy hay là ờ, máy tính bảng iPad rồi tất cả các loại máy đấy là anh em tải trực tiếp trên mạng về thì bây giờ tôi ờ, không để mất thời gian anh em đỡ phải tò mò tôi sẽ tải trực tiếp một cái bản ờ, bản hack trên iOS đi trên hẳn trên hẳn Samsung này đây là ông ông iPhone X iPhone 10 đấy rồi tôi nhấn vào đây nha rồi vào app store tôi đại cái bạn ví dụ như anh em ông ngoài bắc này đang chơi cái bạn hot nhất là bạn sóc đĩa 28 đổi thưởng này sóc đĩa 28 đây rồi đây cái bạn này là đang là rất là hot này đây tôi tải về cho anh em xem nhá đây rồi tải trực tiếp từ trên app về đây thấy chưa anh em nhìn đang chạy chưa đấy đang chạy về này Đấy, thì anh em sẽ là chơi được tất cả các loại máy và không xanh chín anh em mang tiền về cũng cũng cũng không không không không không không lo nghĩ gì cả người ta không nghĩ bịp mà người ta chỉ nghĩ máy của người ta người ta tải trực tiếp về người ta chỉ nghĩ người ta đem thôi đấy anh em nếu cần thì gọi hai số điện thoại 0945 349999 0965 435 999 đấy để anh em tôi tư vấn bởi cái này nó là quy luật nên anh em không cần phải đến nhà nếu ở gần Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp nhà còn nếu ở xa ấy, thì anh em có thể gọi ờ, tải về máy của anh em xong rồi gọi video tôi tôi sẽ đoán chuẩn trăm phần trăm cho anh em biết là sẽ ra những con gì con gì đấy, anh em hiểu chưa đấy, bây giờ đây cái trò này tôi vừa tải về nhá tôi mở tôi chơi cho anh em xem này tôi biết được quy luật ra của nó luôn anh em chờ tôi một tí ok mày đấy, chờ tôi tôi tôi, tôi, tôi, tôi cho ra là đấy em chờ anh nhìn nhá đây tôi vào lại từ đầu này con lại từ đầu để cho anh em xem để tôi mở nhá rồi phát sau là sẽ ra lẻ anh em nhé nhìn này đấy quy luật phát sau ra lẻ là chỗ úp này mở này đấy phát sau 100 trăm ra chẵn này anh em thấy chưa đấy phát sau 100 trăm ra chẵn tiếp này anh em thấy chưa phát sau 100 trăm ra lẻ này anh em thấy chưa đấy phát sau 100 trăm ra tứ tự đen này anh em nhìn một máy nhá đây là em iPhone 6s tải dạ, trên app về cho anh em xem cho nó xanh chín iPhone 6s Plus rồi đúng không Đấy, anh em nào cần thì gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn xem bạn nào bạn nào chụp màn hình cho tôi à, tôi sẽ sẽ là, hướng dẫn anh em Đấy, ông nào mà đã thua trong cái trò này mất bao nhiêu tiền thì đến đây tôi cũng gỡ được hết cho anh em không gọi là thua một tờ đồng nào nữa cả rất là tin này rất là vui cũng rất là vui vì các nhà mà làm game người ta người ta ta, ta bán lại và ờ, cái, cái cái cái quy luật cho tôi để mua được thì với tôi thì rất dễ nhưng với anh em thì rất khó đấy nó nằm ở điểm đấy dễ với người biết mà không dễ với người không biết đơn giản thế thôi à, cho anh em xem thì lại chuẩn của nó đây tôi đang tải về cái mạng nó hơi ấy đây quả này phát ra lẻ này lẻ chưa đấy chưa con này là chẵn này chẵn chưa đấy tất cả những game chỉ cần tải về cái là biết hết bầu cua tài xỉu sóc đĩa chuẩn chuẩn một trăm phần trăm luôn đây vừa mới tải về em này chơi luôn cho anh em xem ông máy này có vẻ hơi yếu hơi đấy đây đấy phần này là lẻ nhá à rồi vâng. đấy phần này là lẻ này nhầm nhầm đây lại này phát sau là lẻ nhá à, nó chẵn này chắn rồi phát sau nó chắn tiếp này đấy, em thấy chưa phát sau nó lẻ này lẻ chưa phát này là tứ tử này alo chẵn chẵn nhầm còn phát này đây là lẻ này lẻ này đây phát này là chẵn một trăm trăm này nó là lẻ chứ lẻ mà chẵn này cái này sao lại để tôi thử thoát lại ra này đây phải mở lại từ đầu lúc nãy mình mình chưa mở trước đây mở lại từ đầu mở lại từ đầu này đầu con này là ra ăn lẻ này phát sau là lẻ trăm trăm nhá đấy phát sau nó chẵn 100 trăm này gấp đôi này thấy chưa phát sau nó chẵn 100 trăm nữa này thấy chưa lại tôi quên mất cái định luật tại đang nói nhiều quá lại quên định luật ra đây phát sau ra ra, ra, ra lẹ này đấy anh thấy lẹ chưa phát này ra 100 trăm tứ tự này đấy anh em thấy chưa đây phát này 100 trăm ra lẻ tiếp này lẻ chưa phát này 100 trăm ra chẵn này sấp đôi tiếp này đây sau phát này 100 trăm ra lẻ tiếp này alo à ra chẵn đây rồi sau phát này đấy con này đang lẻ nhá con sau nhá đấy em thấy lẻ chưa đấy tại mãi nói nó hơi rối này là chẵn này đấy thấy chưa mãi nói thì nó hơi rối thì là đấy anh em xem đấy là cần gì thì cứ alo dạy cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái quy luật của sóc đĩa bầu cua tài xỉu chuẩn 100% luôn thì mình đã liên kết các nhà phát game hành game rồi đấy, anh em thông cảm lúc nãy vẻ đang nghĩ nhiều quá nên nói nó hơi rối anh em phải ờ, cần gì cứ alo cho mình nhá lại tiếp tục video anh em ạ hôm nay uh, thiết bị cờ bịp com sẽ ờ, đưa cho em một bộ môn uh, chuyên về đánh bên đánh bài Đấy, đó là chiếc điện thoại uh, đánh bài má vạch thế như anh em nhìn thấy là ở đây tôi có tất cả các loại điện thoại từ Samsung đến iPhone đến Oppo Đấy, thì nguyên tắc của nó là anh em chỉ việc lồng một bộ bài còn mới tinh như này chưa bóc tem mát gì cả Đấy chưa bóc tem mát này nhá bộ bài mới tinh của bài tất cả các loại bài bài nào mình có còn ở đây hiện tại mình đang ờ, đưa cho anh em đó là bộ bài xanh 2 chữ K bờ Dopper 2001 một. và không phải là riêng một bộ bài này đâu có rất nhiều các loại bài bài nào mình cũng làm được nguyên tắc hoạt động của nó thì điện thoại mình có thể là để đây cũng được hoặc là điện thoại mình bỏ trong túi quần mình sẽ like ra thêm một cái đồng hồ hay cái bật lửa hay là cái ví hay là cái sạc dự phòng Đấy, thì tạm thời là tôi đang quay video tôi muốn chỉ là muốn test thử cho anh em xem thôi thì tạm thời là tôi chưa chưa muốn uh, like cái thiết bị đấy ra làm gì thì tôi nói qua cho anh em hiểu mẹ cái này nó lại còn cái gì tháo cái này là cho nó mới um, anh em chỉ việc để một cái điện thoại uh, vào trong người thôi nhá đấy ví dụ như bây giờ anh em muốn mà đưa ra cái ờ, bật lửa hay là cái ví hay là cái sạc dự phòng ấy, thì là anh em phải để cái sạc dự phòng hay cái ví hay cái bật lửa ở trước mặt như này một cái điện thoại mình đút vào túi thôi tạm thời bây giờ tôi lấy điện thoại trước mặt và tất cả các ờ, loại ờ, bài bịp ấy, ví dụ như là liêng phỏng ba cây sâm lốc hay là binh xì tố và bên mình đều đều làm được thì bây giờ tôi sẽ um, test thử qua cho anh em xem Đấy. bây giờ tôi sẽ uh, bật máy lên này tôi vào phần mềm đánh bài này anh em lưu ý nhá những cái điện thoại này ấy, đều lắp sim và nghe gọi bình thường nhá đều vào mạng bình thường nhá dùng màn hình cảm ứng này đây tất cả mọi điện thoại đều lắp sim nghe gọi bình thường hết đây bây giờ tôi vào cái phần mềm đánh bài nó tạm thời thì tôi sẽ chơi uh, thử cho anh em uh, cái trò đánh liêng rất phổ thông ở miền Bắc này đây tôi sẽ chơi trò đánh liêng phổ thông ở miền Bắc ở đây thì tôi đang đây đây thì tôi đang ờ, thử cho anh em xem đấy nên là tôi sẽ sẽ bật chế độ màn hình như này còn nếu mà khi chơi ấy, thì mình sẽ tắt màn hình đi một là mình để điện thoại ở đây hai là mình để điện thoại ở trong túi quần của mình và nguyên tắc nó sẽ báo lên một cái tai nghe nó nhỏ như hạt đỗ mình để cho trên tay của mình đấy bộ bài mới tinh tôi sẽ bóc ra cho thử cho anh em xem đầu tiên là sẽ là trò đánh liêng liêng phỏm ba cây sâm lốc binh là anh em đều chơi được hết tất nói chung là tất cả những gì liên quan đến đến đến, đến bộ môn bài lá là cái máy này đều chơi được và không nhất thiết là phải là chiếc điện thoại này có thể tôi sẽ làm vào tất cả các loại à, điện thoại đã qua đây chơi liêng thì nó có nhiều kiểu lắm có nhiều kiểu ví dụ như bây giờ đặt một bài xuống nó báo mình bắt cái bao nhiêu con đấy thì mình bắt cái bằng lấy con là chia ra và mình thắng hoặc là nó có thể là uh, báo cho mình là nhà này bé nhà này lớn nhà nào to điểm nhà nào ít điểm thế tạm thời tôi đang đánh bốn người nhá đây máy này báo ba người này tôi bắt cái ba con này tôi chia bốn người này bài tôi sẽ nhất này anh em nhìn nhá đấy bài tôi 9 điểm này Đấy chưa anh em nhìn này đây bài tôi 9 điểm nhà này một điểm này nhà này một nhà này thì tắt rồi anh em lưu ý là không không chỉ không phải là chỉ bỏ cái điện thoại trước mặt như này đâu nhá điện thoại anh em có thể bỏ trong túi quần được nhá đây máy báo năm con này hai bốn năm này một ôi con thằng teo để chưa bỏ ra thằng lại phân nữa này mày báo mày báo một con này tôi bỏ một con xuống này bắt một con này chia bốn người này tám điểm mình nhất rồi anh em thấy nhá đây mình nhất là mình 8 điểm này bây giờ tôi chuyển sang chế độ là báo từng nhà lớn nhà bé nhé tạm thời thì tôi đang thử cho anh em cái trò liêng để anh em biết cái độ chuẩn xác của nó còn tất cả các trò liên quan bộ môn bài lá nó, nó đều hoạt động bình thường để tay mình rít quá khó quất đây bây giờ tôi thử sang cái chế độ nó báo từng nhà từng nhà một để anh em xem đấy hai một bốn ba tức là nhà thứ hai nhất xong đến nhà tôi bốn xong nhà số 4 là nhà số 3 2143 này sao băng teo nó còn nhiều thế nhỉ quên mất trong nãy tại mình vơ bài mình chưa không để ý nó đang bận đây quả này là 3421 này 3421 này nhà 3 nhất xong nhà 4 xong nhà 2 với nhà 1 nhà tôi vét này 3421 này. ba bốn hai một anh em nhìn nhá đây nhà số 3 là nhà 8 điểm này xong nhà thứ 4 này xong nhà thứ hai nhà thứ một này đây, anh em nhìn chuẩn chưa đấy ba bốn hai một thế là báo trên chế độ đánh liêng tôi báo tôi làm lại cho anh em xem phát nữa nhá quả này thì ba bốn một hai này thằng ba vẫn nhất này ba bốn một hai đấy thằng ba là chín điểm thằng 4 này trong thằng 1 này thằng 2 này thấy ờ, tôi nói lại với anh em nhé tất cả các loại bài trên có trên thị trường này là tôi đều đều có loại bài mã vạch và anh em chỉ việc đưa một bộ bài mới tinh như tôi vừa bóc ấy Đấy, một bộ bài mới tinh như tôi vừa bóc và một cái máy điện thoại còn nghe gọi được bình thường vào mạng bình thường lắp sim và anh em có thể bỏ trước mặt trong chế độ mình đánh máy với bài còn nếu trong chế độ mà mình like ra một thiết bị khác ấy, thì anh em có thể đút điện tắt điện thoại như này đút điện thoại vào trong người và để và để bây giờ anh em để một cái cái um, ví hoặc là cái bật lửa hay cái sạc dự phòng hay là một cái điện thoại một ngàn hai để trước mặt như này còn điện thoại của này thì mình sẽ để vào trong túi và nó sẽ báo lên tay anh em nó tốt nhỏ như một cái hạt đậu đen ấy mình dắt sâu trong tay không ai phát hiện được báo tất cả các thể loại về bài lá là chuẩn 100% tất cả các bộ môn anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm của mình ấy thì liên hệ đến số điện thoại là 0965 173 789 đây mình sẽ tư vấn cho anh em 24 24 và đưa ra cho anh em những cái đòn đánh nào quyết định trong những cái sới bạc của anh em và khi xem xong video ấy, anh em lưu ý là nếu thích video của mình thì anh em nhớ đăng ký kênh và like kênh của mình để những cái video tiếp theo thì ờ, anh em sẽ cập nhật được sớm nhất sản phẩm hôm nay của bên tôi đưa về cho anh em là sản phẩm hoàn toàn mới đã được uh, sử dụng và kiểm nghiệm kể cả chất lượng độ chuẩn xác và bảo mật rất là cao đấy thì uh, như anh em đã nhìn trước mặt tôi đó là chiếc thanh cảm nhận điện từ đấy vì theo như anh em đã biết rồi tất cả những cái đồ sóc đĩa bịp ấy thì bây giờ người ta bán tràn lan thị, thị trường đấy anh em thì ai cũng có thể mua được và đôi khi uh, tất cả những cái đồ có những người người ta chưa sử dụng nhưng người người ta vẫn biết được đấy thì yêu cầu đặt ra chúng tôi là phải có là nhập những công nghệ mới nhất gọi là bí mật nhất để cho anh em chơi thì trong cái chuyện bí mật của nó thì vẫn phải đảm bảo với cái cái tối thiểu của nó là độ chuẩn xác thì là trên tay tôi đang cầm đây đó là chiếc thanh cảm nhận điện từ đời mới đấy anh em lưu ý chỉ một thanh cảm nhận này anh em để trong người và một bộ quân anh em anh em đưa vào thì uh, như em đã biết nhìn trên màn hình đấy thì là tôi có thể là làm được tất cả các loại chất liệu từ bài cho đến trắng tú cho đến tất cả những bao thuốc kể cả ở trong nước hay là nước ngoài bao thuốc của Nhật Bản hay là vỏ cà phê Hàn Quốc hay là hay là ờ, bao thuốc uh, của Đài Loan hay là bài Đài Loan và nhựa tôi đều làm được hết miễn là anh em là có nhu cầu là alo hai số điện thoại của chúng tôi là tôi sẽ làm cho anh em là đảm bảo còn nguyên tem nguyên mát đấy là anh em đánh là chỉ việc ừ, nói chung là trong tất cả các loại đồ sóc đĩa anh em phải hiểu là dễ nhất là vẫn là đưa quân vào anh em đưa bát đưa đĩa thì rất là cồng cành Đấy, những cái bệ biết thì đâm ra là anh em sắp đặt nó rất là mất thời gian Đấy, anh em thì tưởng tượng là bây giờ anh em chỉ vào một sân chơi nào đấy là anh em vứt bao thuốc hay là bộ bài mới tinh chưa móc tem móc mắt còn nguyên tem mắt cho người ta chơi người ta cắt và người ta chơi và anh em chỉ để một cái máy ở trong người thì anh em thử biết là độ chuẩn xác của nó cao nó thì đánh ở sòng sới nào ok nhất là quân thử nam châm không dính bóc ra không tan đấy trắng tinh hoàn toàn thử tất cả các loại dung ra nặng không bắt được đấy. bây giờ không để anh em tò mò nữa thì tôi sẽ nói sơ qua về cái máy này đây ở đây nó có công tắc của nó anh em nhé đây ở đây nó có công tắc của nó này đấy thì là chiếc máy này nó là chiếc máy cảm nhận quân nên khi anh em bật công tắc lên ấy, là anh em phải bấm cho máy nó nó cảm nhận được với bộ quân nó bắt cái sóng từ từ bộ quân đến máy khi nào máy đây tôi để tôi bật bật công tắc lên nhé đây anh em tôi bật công tắc cho em xem đấy đây là đỏ này đấy. và khi bật lên đây nó cảm nhận với bộ quân này đấy khi nào mà nó hết kêu ấy tức là máy nó đã cảm nhận được ok rồi đấy là nó đã bắt được tín hiệu giữa bộ quân với cái máy anh em hiểu không và anh em hiểu là khi mà anh em mua đồ ấy là anh em cho nó bắt tín hiệu tần sóng từ quân với máy ở nhà chứ không phải là anh em mang đến sòng sới để anh em đến bấm máy bật lên để bắt tín hiệu với quân thì là nó kêu thì nó là không được anh em bắt từ nhà cũng được anh em mang đi cũng được anh em bắt trước vài ngày cũng được không sao cả đấy máy thì nó đảm bảo là là tại sao nó lại phải cảm nhận giữa thần sóng của quân và máy là bởi vì bây giờ ấy, là anh em rất nhiều người hay cầm dung đa năng đi đấy nên để tránh tình trạng là nó trùng tần sóng nên giữa máy với quân ấy, là bên nhà tôi tôi làm một tần sóng riêng để dung đa năng không bắt được anh em không thử gọi là mọi thầy thợ không thử được về về cái gì không cái gì thử được nữa đấy có nghĩa là anh em có thể đặt tôi bộ chắn này xong rồi anh em chuyển sang đặt tất cả các loại ờ, trên cái cái cái cái cái màn hình đây giữa bao thuốc và bộ bài các thứ là tôi đều làm cùng tần sóng với cái này là anh em chỉ cần bắt tần sóng một lần là có thể chơi được tất cả hàng nghìn bộ quân được đấy để anh em không phải mất thời gian nữa thì là tôi sẽ cắt luôn một bộ quân trước mặt tôi ở đây đấy, để là tôi thử trực tiếp cho anh em vì bộ quân này tôi vừa mới mới bắt tần sóng rồi đấy nó là máy cảm nhận điện từ này thì độ chuẩn xác của nó rất là cao anh ạ và tôi cũng đã đã đã, đã, đã, đã sử dụng uh, một số thời gian nhất định mà tôi cảm nhận thấy nó đạt được rất là nhiều những cái điều kiện để anh em đưa ra ví dụ như là là quân cán thì không tang là nam châm không dính đấy cộng thêm nữa là máy độ chuẩn xác cao và cộng thêm nữa là là không cầm cành hay là không phải dây dợ lòng lòng gì cả và anh em chỉ việc quân bộ quân mới tinh vào là anh em có thể chơi được ok luôn anh em ờ, nào ở xa thì có thể là điện thoại tôi gửi hàng thì em nhận được hàng thì anh em thanh toán tiền cho bên bưu điện hoặc là nhà xe thôi anh em được kiểm tra hàng trước hoặc còn là anh em nào mà ở gần Giáp Bát hay là Hà Mỹ Đình hay là bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi anh em kiểm tra test đồ anh em có thể mang bát mang đĩa của nhà anh em đến test thoải mái tôi rất là vui lòng mở cửa mời anh em đến nhà không phải là, là gì cả nhưng mà để là đồ này nó mới ra nên là tôi muốn là những anh em nào mà chót thua tha thì là sẽ vào bờ sớm nhất thôi nói chung ấy là để ờ, nói để nói thẳng ra là không phải tự nhiên mà đi mua đồ vịt nói chung anh em cũng toàn cảnh thua tha mới mua thôi nếu mà cứ thắng mãi thì vì mua đồ vịt làm gì đánh xanh chín thắng thì mua đồ vịt làm gì đấy nhắm mắt là cái thị yếu của anh em là tôi ờ, đưa ra những cái sản phẩm mới nhất để anh em gỡ lại những gì mình mất thôi ở đây tôi có bốn vị chắn thì tôi cắt tôi vừa bắt tần sóng đấy nhắc lại với anh em là tần sóng của nó là anh em bắt từ nhà nhé anh em mua đồ xong bắt từ nhà có thể anh em bắt xong cả, cả tháng vài tháng sau anh em chơi vẫn là ok nó vẫn giữ được cái tần sóng của nó và sau đấy bộ quân đấy thì anh em có thể là là mua thêm biết à, cả nghìn bộ quân nữa nó vẫn cùng tần sóng với cái máy đấy thì bọn tôi giữ nguyên tần sóng cho anh em anh em đánh thực ra làm như thế thì để tránh cái tình trạng dung đa năng thứ nó bắt được nọ kia thôi không cùng tần sóng thì bắt làm sao được ok để không mất thời gian của anh em nhé bây giờ chiếc máy này tạm thời chiếc máy là tôi sẽ để vào trong ờ, người của tôi đấy ví dụ như chẳng hạn đây tôi sẽ để trực tiếp vào vào vào vào vào, vào ống chân rồi để cho nó dễ cảm nhận hoặc là có thể thôi có thể là tôi để vào túi quần đi tôi để túi quần được áo của tôi nhé đây tôi để túi áo đây nó rung thì anh em lưu ý nhé cái này rung nó không như ngày xưa là nó rung nó rung loạn lên cái này rung là rất là đơn giản thôi anh em cứ thấy nó rung nháy nhịp chậm tức là chẵn mà nháy nhanh là lẻ còn quả nào không xác định được ấy thì nó sẽ nháy hai cái là nó nghỉ đấy còn thường thường nó cứ giật nhanh nhanh nhanh đấy là lẻ mà thấy giật giật giật giật chậm là là, là chẵn thôi có thế thôi anh em không, không phải mất thời gian để đếm nhịp bên là gì cả như ngày xưa nó mất thời gian đây tôi đang để trong này anh em lưu ý là cái nhịp rung của nó chỉ để mình cảm nhận được thôi và anh em mọi người sờ mọi người không thể không thể phát hiện được cộng thêm nó không phải nhìn cái rung với bệ thảm như ngày xưa nó cứ ù ù ù ù cái này tôi đặt uh, ờ, thử ở bên đấy là mò là, là, là, là bảo là người bên đấy làm là gọi rung chỉ để mình cảm nhận được thôi chứ không phải là rung mà, mà cứ rung là rung cứ rung là ù ù là không có anh em lưu ý như thế không ảnh hưởng gì cả đây tôi sóc cho anh em xem đây quả này quả này là máy rung ờ, rung nhanh quả này máy rung nhanh là lẻ rồi anh em nhé đấy chưa anh em sóc xong bỏ chỉ cần một giây cái là là là, là ok luôn đấy tôi đang ờ, sờ sờ tay vào là để ok là để đây còn này máy rung chậm anh em này nhịp của nó rung nhịp thưa rồi là là, là chẵn này đây còn này chẵn anh em nhé đấy quả nào không xác định nó rung chỉ hai cái là nghỉ thôi đây tôi cầm ờ, chạm tay vào cái máy để cho nó nó nó dễ nghe đây quả này lại rung chậm quả này chẵn này quả này rung chậm rung tự tin lắm chẵn chắc chắn luôn đấy anh em thấy chưa Vâng, đồ này thì nói chung là mình thấy cái độ hiệu quả cái độ chuẩn xác của nó là cực kỳ cao cộng thêm là đánh rất là thích rất là thoải mái luôn đây quả này rung nhanh và lẻ rồi đấy như anh em thấy chưa đấy nói chung là dùng đồ ấy là nó phải được uy thứ nhất là nó phải kín đáo thứ hai là ta không tăng tích gì thử ra là thoải mái luôn quả này máy báo một hai mà không một hai là ngắt luôn quả này không xác định này em này không xác định là tôi bỏ tôi không đánh và quả nào mà ok là, là, là đánh thoải mái luôn quả này máy nó chậm như này thì chắc chắn là sắp đôi rồi ok vì nếu mà chậm tứ tử thì nó sẽ là chậm hơn nữa chậm uh, đôi thì nó nhanh nhanh nhanh nhanh quả này không xác định được vẫn chậm chậm của này nếu mà đánh thì đánh vừa tiền thôi tôi như tôi nếu quả này tôi chậm chậm như này là tôi đánh chẵn nhưng đánh vừa tiền thôi không xác định lắm đấy ok thì thực ra cờ bạc không phải là quả nào mình cũng đánh mà quả nào chắc thì mình mới đánh không phải là quả nào mình đánh đây quả này nháy nhanh thì chắc chắn lẻ rồi vì là thấy nháy nhanh á nháy phát bỏ xuống là đánh luôn được đấy nhá nói chung là độ chuẩn xác của nó thì là yên tâm nó không suyễn tiếng cái tiếng nào nó không xác định thì nó sẽ báo luôn về máy cho mình chứ không nó không ờ, không không phải là mà là, là, là, là, là báo sai còn này lại nháy nhanh chắc lẻ rồi đấy tôi sóc cho anh em vài tiếng em xem độ chuẩn xác của nó như thế nào đánh cái đòn này thì anh em cứ yên tâm lại lẻ tiếp này máy lại nháy nhanh anh em này đấy anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ai số điện thoại của tôi đây là số điện thoại là 0945 3499 99 hoặc 0965 435 9999 đây quả này là là, là chẵn này máy rung chậm này chẵn này chẵn thất đôi này. nhanh hơn chẵn thứ tử là, là máy rung ờ, nhanh em tỷ đấy ok sóc thêm nhanh em quả nữa xem là tỷ cái tỉ lệ chuẩn xác của nó như thế nào với tôi tôi thấy là đòn này rất là ok bởi vì sao bởi vì đòn này là gần như là nó không có cái cái cái cái cái đây quả này máy báo là không xác định này báo hai cái ngắt luôn không xác định này quả này là mình không đánh chậm nhưng mà nhanh chậm ờ, chậm hơn nhanh hơn hơn, hơn thứ tử một tí sắp đôi đấy đấy anh em nào mà ở hà nội ấy, hay là em nào ở bến xe mỹ đình hay giáp bát ấy thì là rất mong anh em đến trực tiếp nhà tôi để thử hàng test hàng đấy số điện thoại của tôi thì anh em nhìn thấy màn hình rồi đấy đấy anh em có thể mang bát đĩa nhà anh em đến thử thoải mái tôi rất vui lòng khi được tiếp anh em anh em đến uh, uh, mỹ đình hay là giáp bát thì anh, em alo số điện thoại tôi tôi tên là hùng đấy tôi sẽ cho người đón anh em vào nhà thử đồ còn anh em nào ở trong miền nam ấy anh em vui lòng đến bến xe miền đông khi nào đến bến xe miền đông anh em sẽ alo cho tôi tôi cho anh em đến đón anh em đấy còn đồ đạc nhà tôi anh em thử anh em vui lòng anh em lấy thì tôi cũng không phải là trẻ con hay là không phải thừa thời gian mà mà tiếp anh em đến mà đồ nó không chuẩn phải chuẩn thì phải tiếp anh em đấy thì mong anh em nào mà cần ờ, tư vấn của tôi ấy, thì là điện thoại hay số điện thoại của tôi hôm nay trung tâm thiết bị cờ bạc bịp số 1 Việt Nam sẽ đưa đến cho tất cả anh em một đòn đánh sóc đĩa bịp hoàn toàn mới nhất chưa bên nào có chỉ có bên tôi sở hữu hoàn toàn độc quyền hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em một sản phẩm tại sao lại nói là độc quyền và mới nhất đó là chiếc điện thoại cảm nhận để chơi quân cảm ứng nói thêm về chiếc điện thoại này nó chỉ rất đơn giản gọn nhỏ gọn nó mô phỏng hoàn toàn những như chiếc những chiếc điện thoại 1208 hay những chiếc điện thoại Nokia của gạch nhưng bên trong nó lại có chất ờ, lại có chức năng là để đo và đánh quân cảm ứng thì theo như anh em biết quân cảm ứng ngày xưa nó rất là dườm già dây dợ loằng ngoằng nhưng bây giờ bên tôi đã đặt hàng được ở bên cung cấp thiết bị và linh kiện sản xuất ra theo như yêu cầu của chúng tôi một chiếc ờ, điện thoại đánh quân cảm ứng thì cái điện thoại này thì nó mọi thứ như bình thường ấy nó cũng có cục pin rồi nó cũng có uh, men mạch và để xử lý ờ, lồng độ cảm ứng bay về máy thì như anh em đã biết thì quân cảm ứng ngày xưa nó phức tạp lắm đánh nhiều khi anh em nào không quen thì còn thua ngược lại tiền và đúng như những gì tôi nói thì đôi khi trong cái lĩnh vực này thì anh em cũng không phải là những người chuyên đa số là những anh em mà ngồi chơi vui hay là Ờ, gặp đâu vui chơi một vài trận nhưng mà biết đâu lại đúng dây đen nó thua nó ra rất là nhiều tiền đâm ra anh em muốn lao vào để gỡ gạc nhưng bây giờ gỡ xanh chín thì ờ, thật sự để mà nói thật với anh em là không thể gỡ được đấy đáp ứng được những cái nhu cầu của anh em thì bên tôi sẽ nhập những cái cái cái cái, cái thiết bị để đánh ờ, bộ môn sóc đĩa này giúp anh em gỡ lại những gì mình mất những gì mình đã có mà bây giờ không còn nữa đấy nó vừa đơn giản nó hiệu quả bởi vì sao bởi vì anh em đa số nó không chuyên nghiệp bây giờ chơi những cái máy cảm ứng hay những cái bệ quét ngang chẳng hạn nó cứ động vào cái nó rung đấy anh em phải hiểu đấy cứ động vào là cái nó rung nhiều khi anh mình không chuyên nghiệp làm sao mình biết nó là chắc hay nẻ được? mẹ cứ không rung là sắp đôi nẻ rung một cái tới tử hai nhưng mẹ đưa phát nào nó cũng rung thì tôi nói với anh em là tất cả những em không chuyên nghiệp thì không đánh được đấy thế nên đáp ứng những cái nhu cầu của anh em thì hôm nay tôi sẽ đưa về cái đòn mới nhất này đây thì tôi nó đơn giản thôi nó dùng bằng pin nên là cái tỷ lệ hao pin của nó với lại thời gian mình sử dụng nó rất là lâu đôi khi những canh bạc lâu thì mình vẫn đánh được và mình chỉ cần sạc thôi nó có nỗ sạc như nỗ sạc của Samsung này ấy thế bây giờ để khởi động máy với lại của của cục dung à, của, của máy với lại ờ, bộ quân ấy thì ờ, nói thêm cho anh em biết là quân thì tôi có thể làm được tất cả những chất liệu gì mà anh em dùng để cắt quân sóc đĩa nhá anh em nhớ nhá tôi làm được hết kể cả những anh em ở nước ngoài Hàn Quốc Nhật Bản cắt bài nhựa kia tôi làm phẳng phiu giống hệt như bình thường đấy đây tôi nhấn nút nguồn ba phát này để nó cảm nhận này đây máy nó rung này anh em nghe đấy máy nó rung nó cảm nhận được với cái cảm ứng của quân thì nó nó bắt đầu rung thì như anh em biết thì là tôi ờ, thường thường những cái này là tôi để vào túi quần đấy tôi để vào túi quần tôi cảm nhận rung nhưng mà nếu có những anh em nào mà chắc chắn thì buộc hẳn vào trong đùi của mình để vì nhịp rung của rất nhẹ nên là anh em mình phải tiếp xúc làm sao chỗ nào nhạy cảm nhất thì để cho nó nó cảm giác nó nó dễ dễ bắt được cái nhịp của nó nhịp của nó tôi nói nói lại anh em biết nhá nhịp nó rất đơn giản nhá anh em cảm thấy không rung thì tức là tứ tử đấy anh em cảm thấy nó rung một nhịp xong khoảng 3 giây sau lại rung nhịp nữa ba giây sau lại rung nhịp nữa tức là ba đỏ anh em thấy rung một hai xong ngắt một hai xong ngắt một hai xong ngắt tức là sấp đôi và anh em thấy nó cứ nháy nhanh liên tục tức là ba trắng đấy nó rất đơn giản vì nhiều khi có những cái ờ, rung như máy cảm nhận ngày xưa ấy, đôi khi nó cứ rung một hai ba bốn anh em thấy thế nhưng mà nhịp đôi khi anh em đang chơi đang đang tiền nong đang nọ kia thì bắt đầu mình sẽ quên được một nhịp đôi khi uh, sấp đôi là ba ba nhịp và ba đen là bốn nhịp nhưng mình chỉ quên một nhịp tức là mình đã đánh sai nhưng cái máy rất hay anh em có thể là ờ, quên nhịp đầu nhưng nó vẫn báo vòng tua lại cho anh em để anh em đánh cái nhịp sau nó vẫn chuẩn như nhịp đầu nó báo ok thì để tôi không phải mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ tôi sẽ cắt trực tiếp một bộ quân mới tinh và tôi uh, sắp thử cho anh em xem xem tỷ lệ chuẩn nó như thế nào đấy đôi khi anh em đánh trong bộ môn này anh em toàn là những người thua ra thì anh em đi tìm đến chúng tôi nói thật anh em mà chơi xanh chín anh em cứ thắng thì anh em không phải mất tiền mua đồ gì cả đấy nên tôi muốn nhập những cái đòn nào mới nhất để cho anh em chơi nó dễ nhất gỡ gạc những gì nó mất để anh em sớm vào bờ thôi đây tôi đây tôi đã, tạm thời tôi để cái máy vào trong túi quần này thì tôi quen rồi tôi nhập được nên là tôi cảm giác nó cũng sử dụng Ờ, một thời gian mình thấy nó cũng rất là hiệu quả nó rất là ok Rồi ờ, cái nhịp rung mình đo nó cũng rất là đơn đơn giản nó không rườm rà phức tạp như ngày xưa nữa là cứ rung mấy nhịp mấy nhịp thì chúng ta nó cũng rất là khó anh em ờ, nào mà cảm thấy ở xa thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho anh em chúng tôi tôi đến trực tiếp à, anh em đến trực tiếp nhà tôi tôi có hai cơ sở một ở giáp bát hai là ở ở giáp bát hà nội hai là ở bến xe miền đông thành phố hồ chí minh đấy, đến trực tiếp nhà mình xong bắt đầu anh em nào mà mà mà mà, mà còn đến trên đường em anh em có thể mua bát mua đĩa luôn anh em đến nhà tôi thử thoải mái luôn đấy cho anh em thử thoải mái đồ đạc gọi là có rất nhiều trong nhà anh em mình nhập rất nhiều thì anh em đến thử thoải mái chứ không phải lăn tăn gì cả vì là để cho nó mãn nhãn nhiều anh em cũng, những cái đồ mới về đôi khi có những anh em đang đánh đồ cũ nó quen nhưng chưa chưa tin tưởng là nó có thì anh em cứ đến thử thoải mái vì nếu mà không không không không chuẩn thì mình cũng không thể mất thời gian để ngồi tiếp anh em làm gì vì tôi cũng không nhiều thời gian nhưng để quay video lên đây là anh em phải biết là nó phải chuẩn và nó phải là mới nó hiệu quả thì muốn là anh em nào những anh em ở chót thua tha là anh em tìm đến để anh em mua rồi anh em về anh em gỡ những cái gì mình đã mất thôi đồ thì đồ đạc bây giờ thì như anh em biết rồi nó những cái đồ mà ngày xưa đấy thì bây giờ nói thật là có thể nó chuẩn nhưng anh em không lùa được vào bây giờ anh liệu anh em bây giờ có luôn có kéo được nó về nhà chơi đâu anh em có mang bát mang đĩa được vào đâu mẹ mang bát vào kể cả như bát tàng hình không tang làm gì có tàng hình không tang nó thật với anh em thì nó chỉ nằm ở vòng thôi đấy ông nào bảo không tang là là, là ông đấy nói phép nó chỉ nằm ở vòng thôi anh em ngâm nước hay là soi đèn nét thì nó không thấy gì thôi đập ra nó vẫn có đấy đôi khi mẹ đánh xong rồi cầm tiền về nhà ngủ chưa ngon hay gọi điện đến cả đoàn đến đòi tiền lại cũng rất là buồn thế nên tôi đáp ứng cái nhu cầu của anh em là tôi mang về cái loại này tôi nói với anh em là quân bóc ra trắng tinh 100% luôn nam châm không dính đảm bảo anh em là nam châm không dính nhé Đấy, quân trắng tinh nam châm không dính rất là ok luôn máy không có tăng chứng gì cả quân bóc ra không có gì là khắp đít về thôi không ảnh hưởng gì cả đây bây giờ tôi sẽ sóc, sóc thử anh em tôi nói lại anh em nhé máy không dung tức là tứ tự máy dung chậm tức là ba đỏ máy dung đều một hai xong ngắt một hai xong ngắt tức là sấp đôi và ờ, máy rung nhanh tức là ba trắng bây giờ tôi sóc thử anh xem độ chính xác của nó này. đây của này tôi thấy máy nháy nháy nháy liên tục này em này ba trắng này anh em thấy chưa đấy đây quả này máy không báo một cái gì này tôi tôi để ở đây cho anh em xem là máy không báo một cái gì này đấy, máy không rung không báo một cái gì này tức là quả này là thứ tử rồi anh em thấy chưa đấy rất đơn giản muốn là những anh em mà thua là anh em tìm đến với mình mình đã tư vấn cho anh em để anh em đánh những trận bạc mà là thắng để mang tiền về nhà nó tương đối đây quả này máy rung một hai đều nhau ngắt một hai đều nhau sắp đôi anh em này anh em thấy chưa rất là chuẩn luôn trong bộ môn này sóc đĩa bịp này thì bên mình đang là chiếm độc quyền về những cái đồ mới và đồ cao cấp những cái đồ mà hoàn toàn là là là, là là mới nhất hiện tại quả này máy báo hơi giật giật giật giật nó không ra nhịp nào nhịp nào thì quả này mình không đánh quả này không đánh nhưng mà nếu mà đúng như như mà mình suy nghĩ nếu mà mình vì mình chưa test nó nhiều nhưng mà nếu mà để mà nói thì quả này đúng là đánh lẻ đấy anh em nhìn này đấy anh em nhìn thấy chưa lẻ này đấy vì nó báo ngợ quả nào nó báo ngợ ấy, thì anh em lưu ý nhé quả nào báo ngợ là mình không đánh nhiều tiền gọi là mình đánh vui cùng lắm mình thua để cho làng nó biết thôi anh em thấy nhá quả này là sấp đôi này máy rung một hai một hai đều nhau này anh em thấy chưa còn máy này báo thì nó nếu mà để mà xét về trong cái cạnh cuối cùng thì nó phải báo chuẩn đến 95 phần trăm quả này lại một hai một hai không nhầm thì là sắp đôi anh em thấy chưa quả này máy báo một nhịp xong ngắt sâu lại báo một nhịp ngắt sâu lại báo một nhịp quả này lẻ ba đỏ rồi đây quả này là quả sẩy anh em nhé đấy cũng có thì mình đã nói là một chín năm phần trăm thôi không phải là quả nào cũng, cũng, cũng chuẩn tuyệt đối đấy thì mình cứ sóc để anh em xem nó nhịp ờ, nó xem được được bao nhiêu phần trăm đây quả này anh em thấy này quả này máy báo nhanh liên tục quả này thì chắc chắn ba trắng rồi đảm bảo luôn anh em thấy chưa đấy nó báo nó không ngợ mà nó nó rất là, là ok luôn tất nhiên cờ bạc thì không ai đánh 10 cả quả trần chuẩn cả 10 cả quả này lại báo nhanh liên tục thì lại chắc ba trắng rồi nguyên vị rồi ok anh em thấy chưa mình đánh thì là những quả nó chắc chắn thôi tương đối thôi chứ không phải quả nào anh em cũng đánh là không được đây quả này cũng chắc chắn sắp đôi này quả này báo một hai xong là ngắt một hai xong ngắt đều mà chuẩn như này không ngợ thì sắp đôi chắc chắn rồi em thấy chưa mình sóc cho anh em để anh em cảm nhận độ chuẩn xác nó được bao nhiêu phần trăm đấy quả này đại một hai xong là ngắt một hai sắp đôi chắc chắn anh em thấy chưa máy báo rất là ok tất nhiên vẫn có quả sai nhưng mà không phải là là là là là là là, là, là, là đúng tuyệt đối được nhưng mà như thế này mình cảm giác như này là ổn ổn rồi ô máy không rung à không rung từ từ rồi đấy những tiếng từ từ chuẩn máy không rung thì nào đánh rất thích luôn quả này máy máy báo chậm máy báo chậm máy báo chậm giật giật không đều như này mình vẫn đánh ba đỏ nhưng đánh không nhiều tiền đánh này đấy em thấy chưa quả nào chắc thì không xảy nhưng mà quả nào nó ngợ thì ok ngay đây quả này là máy báo sấp đôi anh em nhé sấp đôi này chắc chắn này em thấy chưa đấy đây nhá, anh em lưu ý nhá anh em nào cần mua hàng ấy sẽ gọi điện đến số điện thoại của mình là 0934828888 và 0972714444 mình tư vấn cho anh em 24 trên 24 luôn mình rất cởi mở anh em cần đồ gì anh em đang vương vấn đề gì anh em cứ gọi cho mình bản thân mình cũng là một người từng thua tha cờ bạc cũng là người cũng đã vào những trận lớn trận nhỏ đấy thì mình có những cái chút kinh nghiệm nào đấy thì mình sẽ, sẽ hướng dẫn cho anh em chơi cái đòn nào nó hợp lý đánh cái đòn nào nó hiệu quả chứ không phải là cứ cái đòn cao cấp đòn nhiều tiền mà anh em thắng không phải anh em phải dựa trên cái yếu tố của cuộc chơi đấy. dựa trên yếu tố của cuộc chơi là mình phù hợp với loại đồ nào loại nào nó hay loại nào nó dễ hay là loại nào nó phù hợp tương đối với chỗ mình là anh em chơi thôi đấy anh em nào mà xem video của mình cảm thấy ok thì anh em đăng ký kênh của mình và like kênh của mình chúc anh em thành công trong mọi cuộc chơi chào anh em